Xin chào các bạn Hôm nay rẻ hơn khuyến mãi một dòng à, bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Hiệu bếp là Paloma Bếp nó có model là N90KB Đây là nội thất của bếp đây Đây là nội thất của bếp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 giống mỏ hàng đó đầu đầu mỏ hàng đó đây là cái tay tôi sẽ quay cái bếp ngang qua để cho các bạn thấy được cái que cảm biến đó đây ở cái que cảm biến này đây đây, đây là cái que cảm biến khóa ga khi tắt lửa thì khoảng 5 đến 7 giây ngọn lửa mà nó không đốt lên cái làm nóng cái cảm biến này á thì nó sẽ khóa ga đây kèm theo tiếng bếp này có một số bếp á, nó sẽ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 còn về tiết kiệm ga thì ở nhà tôi ngày nấu ăn hai bữa dành cho bốn người một bình ga thì tôi xài khoảng 2 tháng nhờ vào cái cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi này thì khi mà nhiệt độ cao á nó sẽ tự động giảm cái ngọn lửa lại đây nó đã giảm ngọn lửa lại nè giờ tôi cũng sẽ kiểm tra nhiệt độ của nó